hoài lúc lại đây cắt con này thì kéo nó mất thời gian lắm nó cũng kéo cái cắt con kéo thôi thời khoảng thời đã một tiếng không rồi đánh điện thoại ờ đánh điện thoại đánh điện thoại không phải anh không hiểu tại là người ta tải trực tiếp ở máy mình luôn ừ, rồi tải trực tiếp luôn bốn không okay. rồi chơi trực tuyến này đi rồi tôi làm trước tôi nhá hay quá nhỉ sẵn đây để đây không khí tết đi cái này hay ấy không to không khí tết nhanh trực tuyến nhỉ từ từ từ tuyến chưa vâng, xong rồi à, à. đầu tết tết tết tết rồi được chưa được được rồi nhá bỏ đi anh ơi có chắc có lẻ đấy có chắc có lẻ kìa xong cái à từ từ rồi đánh đi đánh chắc không cầu không giờ cũng được không lẻ hai triệu lẻ hai triệu dạ. không cầu chắn lẻ từ, từ đầu cứ bỏ vâng. anh nhá anh dẫn anh dẫn lẻ xuống 500 triệu được rồi vâng. được chưa ok chưa một triệu thôi thêm triệu nữa mở nhá mở nhá rồi rồi hai triệu hai triệu nha hai triệu của gia đình ba bốn hai triệu này một hai ba rưỡi này ui trứng đầu nó to thế nhỉ cái mắt năm trăm đấy đánh đi này thì không về chặn này chặn đi em ơi đánh đi đánh đi hai chuyện rồi ba ừ. thử thổi cầu này ạ ba rồi rơi biết là bà đen một hai ba bốn năm nhanh nhanh chặn đẻ này đánh xuống này đánh xuống năm trăm triệu xuống ông kia quay tiền thế nào để nào giờ nè bắn vào bắn chạy vào này mở luôn đấy tôi không biết nó là cái gì hai củ ừ, này hai triệu này hai củ này mình đã nghe này con này luôn ba triệu này hai hai chết rồi có chữ chữ thu về nó cậu ơi chữ ừ, chữ nào nhỉ này của người đẹp thăng ơi kiếm con ba luôn đấy ba hai triệu hai triệu trắng ba triệu trắng của con trên này nghe nghe hai thử con lẻ hai củ đến đâu người đẹp Đúng chưa? ủng hộ chặn 2 triệu đấy sao? Hiểu không? Ờ thôi, thôi không phải hay cho chẵn hết 2 cái số tiền triệu nó thành 3 triệu cho nó ra lẻ. Có 4 triệu luôn đi. Ừ, 4 triệu luôn đi. Rồi vào suối. Tao đánh bao nhiêu này đánh? Ok được chưa? Nhá. Lẻ bao nhiêu đây? 2 triệu. Tiêu có phải mặc áo cho đến kim cương đắt vàng này. Lẻ vẫn bán mặt. 2 4 6 Lẻ bán 6 triệu. Đắt mặt này. 2 triệu. Rồi, lẻ còn 4 triệu bỏ bác. Có thấy 4 triệu tiếng này. Lẻ còn 2 triệu này. Rồi rồi rồi. Lẻ 2 triệu con này người đẹp bắt đi người đẹp bắt của em mà của em mà thôi rồi tôi cái này để đây tôi ra nhá mở nhá để tôi mở xin các thứ nữa rồi ờ, đấy được ăn cái ông phải xùi vớ gì dần bảo đánh hai triệu này hai triệu này vâng ờ, hai triệu này cái biết gì đâu hai triệu một hai ba triệu chứ ba triệu lẫn à? ừ, đánh cả thằng bao đánh đi đánh một triệu đèn mất hai triệu được lẻo hai triệu củ à ừ được đúng đấy. luôn sao chứ anh tôi mới đánh đường triệu sáu hết là tiền bánh cái cống không bánh đâu gì ờ, ừ, lẻ bán không vâng, phải đấy lẻ bán tôi chịu rồi hết tiền rồi lẻ lẻ lẻ bán mặt chịu không là hết tiền hoặc lẻ bán bốn triệu cho em bán đi em lẻ lẻ lẻ bán bốn triệu đặt luôn nhà mình làm gì có gì ngoài tiền đâu đúng rồi rồi ok rồi bốn triệu rồi nè con 3 triệu mà bác bắt luôn em bắt ba triệu này ừ. Ờ. Ủa đó, đó, vậy. Đấy cơ. em đã ăn tiền của nhà kia nhá. Anh kiếm tiền em. 3 triệu đây. 2 triệu nhà này còn về 1 triệu. 1 triệu Đây tôi ra 1 triệu thôi. Tôi triệu rồi. Ừ. Ok này. Ok chưa? Ok ok. Ở đấy quanh mẻ việc ừ. xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây hai triệu nhãn được bốn triệu lẻ hai triệu nhãn Thôi, ừ, anh bên kia, kia làm tí dạ. Hết tuệ dạ, Cái đầu, ờ, triệu này Người ta yêu rồi, mấy triệu này Này, yêu quá 3 triệu Chọn mấy triệu kia 2 triệu 2 triệu, 4 à, triệu, 5 triệu 4 triệu, 5 triệu 5 triệu, ta thấy được quay trận mất mặt ừ. bắt mặt 5 triệu mở luôn rồi từ từ ông mở có tiền ông mở đi rồi 5 triệu này ra này à, không thể nói gì nhỉ hay là cục cái sẵn thừa hai cái làm sao đâu người đẹp đấy bạn em mắc luôn chứ còn gì á triệu luôn đi thành ba triệu đi cho nó ra lẻ nhá thôi ngày sợ gì đúng không đây nữa không đây. triệu nữa triệu nữa nữa đi anh đã thế cho ba triệu nữa đấy mở bát mở mở bát chắn đi chắn rồi rồi mà chắn rồi của rồi, chắn rồi, em rồi, chắn rồi, của em rồi tôi biết tiền của cô rồi được một mới chắn rồi, triệu này một triệu là một hai triệu lấy hai triệu của anh ấy hai triệu lấy được cả mình luôn đấy ok chưa xong nha hồi đánh gì mãi luôn ăn một tiếng rồi Ủa, hết tiền rồi bà ơi hết lẻ triệu rồi ông ăn chẵn thì đánh chẵn hết tiền rồi đấy rồi thì cổ lên mấy triệu đây tất cả chẵn cả lẻ được không thế chẵn lẻ làm cho hết thế á ừ, ừ. À? Thôi nói đùa cầm về thích đánh đâu đấy <laughs> hai triệu này 4 triệu triệu xa nhau mặt đấy, đều đều nhau ai chẵn lẻ đánh thêm trăm một triệu đi thế nào cho nó chênh lệch tí nào đấy. ai thêm lẻ ờ, thêm ờ, triệu nữa ai lẻ thêm triệu ai lẻ thêm triệu nữa rồi hai mặt cái cân nhá chẵn thừa 3 triệu ngoài đấy, đấy nhà nào mở bát chẵn thừa 3 triệu ai anh lẻ ra được nhá ờ, mười đâu chẵn rồi chẵn rồi chẵn rồi chẵn rồi hai triệu chẵn mình sao từ từ mình cũng à, cháu nào cũng có phần cháu nào cũng có quà ngoan đi nhở thằng ngoan đi tiếp rồi xong chưa ngoan đi chị phải ngoan đấy anh đi sẵn này nước hai triệu vâng, tiếp lẻ một triệu lẻ hai triệu có đây nữa triệu ừ, thằng hết rồi đúng là kết thôi ừ. Ừ, hết rồi rồi số nốt hết chưa ai đánh chẵn nhẹ thêm tí nữa ai đánh nhẹ thêm tí nữa ai đánh nhẹ thêm tí nữa ờ rồi đánh nhẹ em cái thêm bao nhiêu dưỡng được riêng người đẹp anh chiều hết nhá thì sao bỏ vào tiền anh giống nhau cùng là hai triệu của anh ba triệu của em 5 triệu ơi rồi của ông ba triệu được chưa ba hai ba năm đúng không bốn triệu này bốn triệu đấy đấy chẵn thừa bốn triệu cho người đẹp rồi ăn rồi đấy anh là được mở bát ơ dạ. đồ ăn ơ dạ, tôi tao về mở bát bốn triệu bốn triệu Ông bà cô mở tí cô đến một tay có 2 triệu chết rồi Không có người tiền lắm Mở đi Tự nhiên Vâng, gia đình cảm ơn cô Tốt quá Thôi rồi, cho em 2 triệu đây anh vừa Triệu rưỡi này, 2 triệu này 2 triệu này 2 triệu này này này, được chưa? Cái là một mớ thôi Mớ đâu mớ anh em tí là bị định mở mở vào chưa bỏ ra, bỏ đây thao kia thao kia đấy anh em hai triệu này đánh tiền nó gọn gọn vào ui cái gì gọn gàng với nhá triệu mấy triệu cái hai triệu đây mấy triệu ai xuống chẵn thêm tí nữa nhỉ một triệu là năm triệu này ai xuống chặn thêm tí nữa đi sáu triệu này ai xuống thêm triệu nữa thôi Ôi, thêm 2 triệu sẵn Ai xuống thêm 2 triệu nữa bảo em luôn, 2 triệu sẵn 2 triệu sẵn luôn ừ rồi ai bác tớ chưa biết ai cho một triệu nữa mở bác thêm hàng triệu nữa rồi thang mặt cái cân nhá lẻ thừa hai triệu rồi bác đấy ai ăn mở bác luôn ai luôn mở bác anh hai triệu hai triệu à? trời cũng là triệu dừng từ từ em thì em thích mở bát rồi này nhà thừa ba triệu cho em bắt em à? triệu ăn mở bát thế rồi cho em vay năm trăm nhá rồi nhà hai triệu rưỡi tấp tay đi em tấp tay luôn lớn luôn. chứ như vâng, thế nào tay luôn tạo thành tất cả tôi thích mở bát đây tôi mở bát mở đấy ờ, ờ, em mở đi thôi điền cảm ơn là mát quá một triệu ơi mở bát đi ai thích mở bát mở bát đi ai mở bát thì mở với cái này cầu dãy cầu cái này tiếp tục nha đâu còn đồ ừ, đánh ờ, tôi tôi về hôm nay anh em còn ít anh em đánh em bán áo cởi ra 4 triệu trắng dạ. có người đấy đánh tết 4 triệu